Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với sân cờ bóng là có tiền của mình nhé à, Ngày hôm qua cũng như hôm nay thì mình có lên cho anh em hai trận đấu ngoại Anh rồi à, Một trận đấu sớm là trận đấu giữa Manchester City và Brentford cũng như là trận đấu giữa Liverpool và Southampton Anh em nào mà chưa biết đi kèo nào cũng như là chưa biết chọn à, đội nào trong hai trận đấu này thì anh em có thể quay trở lại xem à, video của mình nhé Còn bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục với những trận đấu tiếp theo à, bỏ qua ngoại hạng Anh đi chúng ta sẽ đến với những trận đấu ở những cái giải đấu khác vậy à, La Liga buổi tối ngày hôm nay thì cũng không có nhưng mà có Bundesliga cũng khá là nhiều trận đấu mà anh em chúng ta có thể đầu tư à, mình sẽ làm cho anh em trận đấu giữa uh, Leverkusen và Stuttgart trước trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ 30 Hiện tại thì uh, Leverkusen đang chấp Stuttgart với uh, kèo chấp là 0.75 Đối chủ nhà chấp đối khách Và uh, trên dưới cả trận hiện tại đang là ở cái mức ba hòa uh, Một mức kèo mình nghĩ rằng chúng ta phải xét một chút về những số liệu của năm trận đấu gần đây nhất đã nhá Stuttgart đến làm khách trên sân của Leverkusen, họ sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật đấy là 442, còn với Stuttgart sẽ à, còn với Leverkusen họ sẽ chơi với đội hình đấy là 343. Và Leverkusen của Xabi Alonso trong trận đấu này họ gần như là có đội hình mạnh nhất rồi khi mà không có cầu thủ nào chấn thương cũng như là những cầu thủ chấn thương thì có thể quay trở lại phục vụ trong trận đấu này được rồi. Còn với Stuttgart thì họ cũng chỉ siêu vắng à, một uh, hai cầu thủ thôi một là ở ờ, Wataru Endo và Vavopanos thì Vavopanos là do bị cấm thi đấu do vượt quá số thẻ anh em còn có thể sẽ có sự phục vụ trở lại của Chit Furit kèo thẻ hiện tại đang là 4.5 kèo góc là 9.5 à, cả Leverkusen cũng như là Stuttgart vẫn đang nằm ở ờ, nửa dưới bảng xếp hạng à, Leverkusen thì 13 còn Stuttgart là 15 À, xét một chút về mặt phong độ thì à, mình đánh giá là Leverkusen có phần nhỉnh hơn khi mà trong năm trận đấu họ có hai chiến thắng tuy nhiên là hai chiến thắng là hai chiến thắng liên tiếp và à, vừa mới vòng mới đây thôi còn Stuttgart thì trong năm trận đấu họ có đến tận 3 chiến thắng, hai trận thua. Tuy nhiên thì uh, những uh, trận này uh, không ổn định, trận thắng trận thua anh em. Về uh, phong độ thì uh, mình đánh giá Leverkusen có phần nhỉnh hơn so với Stuttgart Tuy nhiên thì ờ, khi mà đối đầu trực tiếp thì chúng ta cũng phải xem xét những số liệu khác nữa anh em à, Leverkusen thì uh, trong 5 trận đấu gần đây nhất hiệu số ra bàn của họ cũng khá là cao à, trong 5 trận đấu họ uh, trung bình mỗi trận đấu ghi trên hai bàn còn với Stuttgart Stuttgart cũng vậy uh, Stuttgart trong 5 trận đấu gần đây hiệu số ra bàn của họ còn cao hơn cả Leverkusen đó là trung bình mỗi trận 3 bàn anh em cũng là một hiệu số rất cao à, hiện tại cái tài đang là tài 3 mình nghĩ đây sẽ là một trận đấu uh, nổ tài với những gì như những hiệu số mà năm trận đấu vừa qua mà Leverkusen có uh, cũng như là Stuttgart có cho anh em chúng ta thấy đúng không thì cái tài 3 sẽ là một bản kèo mà anh em chúng ta đặt niềm tin được và đặc biệt rằng là trong 3 trận đấu gặp nhau gần đây nhất của Leverkusen với Stuttgart thì Leverkusen đều là đội bóng chiếm ưu thế cũng như là giành 3 chiến thắng liên tiếp anh em. Và cả tổng tỷ số của cả 3 trận đấu này đều vượt mức 3 bàn trên một trận. Vì vậy trận đấu này thì mình sẽ đặt niềm tin vào đội chủ nhà Leverkusen cũng như là cái tài ba anh em nhé. Leverkusen kéo chấp 0.75 này cả trận anh em nhé cũng như là cái tay ba cả trận đây sẽ là hai cái ma kèo mình à, gợi ý cho anh em để anh em chúng ta có thể đi từ đầu tất nhiên là số liệu chỉ, thì cũng chỉ là số liệu thôi quan trọng là khi nào trận đấu diễn ra cũng như là các cầu thủ trên sân thi đấu như thế nào thì anh em chúng ta mới đi kèo một cách uh, à, một cách là chắc chắn cũng như là có tỷ lệ ăn cao hơn so với việc là chúng ta dựa vào các số liệu đúng không đấy thì à, hết tuần này thì đến tuần sau cuối tuần sau sẽ là World Cup diễn ra rồi thì anh em nào mà thật sự muốn à, đồng hành cũng như là chưa có bạn đồng hành nào đáng tin cậy thì anh em có thể trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như Telegram nhé. À, mình và các anh em trong nhóm sẽ đồng hành cùng với các bạn ở tất cả các giải đấu cũng như là mọi trận đấu kể cả World Cup cũng như là sau khi World Cup thì các giải đấu cũng sẽ diễn ra lại bình thường ngoại hạng Anh, La Liga cũng như là năm cái giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh và đặc biệt là cúp C1 cũng như là cúp C2 anh em nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp anh em với những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của